Mời các con cùng quan sát nội dung. Cô Ngọc Lan có ví dụ 1. Ví dụ 1 như sau. Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84 m và đoạn thẳng BC dài 2,45 m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét? Các con cùng lắng nghe lại nội dung bài một lần nữa. Đường gấp khúc ABC có độ dài đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Đoạn thẳng BC dài 2,45 m. Hỏi đường gấp khúc dài bao nhiêu mét? Bài toán cho biết độ dài đường gấp khúc ABC gồm có hai đoạn thẳng. Đoạn thứ nhất là đoạn AB dài 1,84 m, đúng không các con? Đoạn thứ hai là đoạn BC. Đoạn BC này có độ dài là 2,45 m. Làm thế nào để chúng mình tính được độ dài đường gấp khúc này? Có dễ không các con? Thông thường thì chúng mình phải thực hiện là phép tính cộng đúng không nào? Ta sẽ thực hiện phép tính cộng như sau. 1,84 cộng với 2,45 và bằng bao nhiêu mét? Và đây chính là một phép cộng mà hai số chúng mình cần cộng đều là hai số thập phân. Vậy làm thế nào để cộng hai số thập phân ra kết quả chính xác nhất, đúng nhất thì các con cùng tìm hiểu. Bây giờ cô sẽ dựa vào số tự nhiên để cô ra phép cộng này đã, rồi chúng ta mới xem kết quả của nó nhé. Cô sẽ tách như sau. Đầu tiên cô đổi 1,84 mét cô đổi bằng 184cm. Đến đây nó ra số tự nhiên rồi đúng không các con?